để thế đây tôi đây chỉ là những thằng ờ, yêu nhạc mà thôi đây đây là thành viên thực năng của mình nha đây. Oh. <laughs> just saw you do? tôi trong cái rượu anh cũng biết làm thơ vì giờ trong đó anh thương bơi nhớ đi cùng với em suốt đoạn đường dài chỉ còn đâu mà anh muốn đi sáng mai em remix lại sẽ lên luôn từ gặp em anh được thấy bay bổng chẳng có thể chấm trộn chẳng còn dòng cua là tên nó nhỏ em là cái gì không phải anh cái nào ỏ mà tình nào nào điệu cái tiếng ngơ ngơ suốt lần tiêu vẫn ờ, cho bên em từ đêm về sáng vẫn chẳng cần không cỏ men công diễn nhưng mà em cũng làm anh mê quay tình với anh nhá nhà có bạn sẽ công ra tôi sẽ ngăn quay say quát Flash ừ. me là sai tông rồi đã sai rồi. tông rồi hát nam anh một ngày hát không ừ hát này nữa Ủa, cái này đi các cái đoạn uh, hát với cậu <laughs>